bắt được tôm hùm khổng lồ 40 tuổi nặng 6 kg. Ngư dân Tristan Loescher khi kéo lưới hy vọng sẽ bắt được vài con cá hanh, nhưng phần thưởng mà anh nhận được là phần thưởng lớn nhất suốt 15 năm qua. Tristan đánh bắt tôm hùm suốt 15 năm qua, nhưng chưa bao giờ thấy con tôm nào lớn tới vậy. Con tôm cụ sống ở ngoài khơi biển Bermuda trước khi bị Tristan bắt, dù vậy Tristan quyết định trả nó về biển khơi sau khi chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Tristan cho biết, anh băn khoăn không biết có nên tặng cho Viện Hải Dương học địa phương hay không. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định thả nó về với thiên nhiên. Công ty đánh bắt cá Sanctuary Marine chia sẻ tấm bản đồ địa điểm đánh bắt con tôm hùm hàng khủng và đùa rằng cơn bão Nicoli đã kéo nó lên sát mặt nước. Tristan trả lời trên Inside Edition. Chưa bao giờ tôi thấy con tôm nào lớn tới vậy, tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy con tôm nào to đến như vậy trong tương lai. Dựa vào kích thước tôm hùm, Tristan cho rằng nó phải sống dưới biển được 40 năm. Dù cân nặng khủng khiếp và lớn nhất 15 năm qua ở vùng biển Bermuda, nhưng con tôm này vẫn là nhi đồng so với kilo Guinness thế giới. Con tôm hùm lớn nhất được đánh bắt ngoài khơi Nova Scotia, Canada năm 1977, dài 1,2 mét và nặng 18 kg. Con tôm hùm thông thường chỉ nặng khoảng 400 g tới 1,3 kg.